Quý vị thân mến, Địa Mẫu Kinh hay còn gọi là Hoàng đế Địa Mẫu Kinh được sắp xếp tuần tự theo lục thập hoa giáp, tổ hợp 60 can trì. Mỗi năm đều có một bài thơ tiên tri và một quẻ, chủ yếu dự báo tình hình mùa màng canh tác và thời vận trong năm. Vào thời cổ đại, nhà nước ban hành hoàng lịch để công bố niên hiệu, ngày lễ Tết, tiết khí của năm sắp tới, phản ánh quy luật khách quan của sự biến đổi thời tiết và sự luân chuyển thời gian trong tự nhiên, hướng dẫn nhân dân lao động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, hoàng lịch còn là cơ sở để chọn ngày ký các chiếu lệnh của quốc gia. Trong địa mẫu kinh có tiên đoán khiến cho mọi người phải kinh hãi so với năm 2020, dịch bệnh dường như chỉ mới bắt đầu, do đó năm 2021 vẫn cần làm tốt công tác phòng dịch. Tuy nhiên, bí cực Thái Lai, sau tai họa sẽ đón phúc lành. Và buổi tối ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe Địa Mẫu Kinh dự đoán cụ thể cho năm 2021 này như thế nào quý vị nhé. nói về năm Tân Sửu có câu Ngưu chủ càn khôn xuân hảo đáng, nhân phùng hỷ khánh khí ngang dương. Nghĩa là châu làm chủ trời đất xuân bát ngát, người gặp vui mừng khí thế chào dâng. Cáo biệt năm con chuột với những biến hóa đa đoàn và đón chào năm con trâu tràn ngập hy vọng. Năm Tân Sửu này là năm phát tài phát lộc, những người muốn kiếm tiền hay lập nghiệp thì có thể tranh thủ thời cơ này để mở ra cơ hội kinh doanh mới. Trong xã hội nông nghiệp xưa, trâu chính là con vật có vai trò trọng yếu. Nông dân cần có trâu để cày ruộng, bởi vì trợ giúp người dân thu hoạch mùa màng, cho nên con trâu cũng có địa vị thần thánh. Và trong các hoạt động đón Tết, đón xuân thời cổ thường hay lấy bùn đất để nặn châu xuân đón chờ ngày lập xuân, đồng thời cũng là nhắc nhở người nông dân cần cày bừa vụ xuân đúng lúc. Châu cũng là biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ làm giàu và nhẫn chịu khó nhọc. Ngoài ra, châu ở nhiều nơi trên thế giới cũng có ngụ ý tốt đẹp. Trong văn hóa phương Tây thì châu tượng trưng cho tài lộc, phú quý và sức mạnh. Còn tại Ấn Độ giáo thì xem châu bò là hóa thân của thần – là mang ý nghĩa cát tường như ý. Sự chăm chỉ, cần cù của Châu là một đặc điểm trong năm tân sửu này mà mỗi người đều cần tích cực phát huy. Năm nay chính là năm kim ngưu, châu vàng, thổ sinh kim, địa sinh thiên can. Chỉ cần nghiêm túc nỗ lực và chăm chỉ làm việc thì năm châu vàng này sẽ đạt được điều tốt đẹp. Sau khi trải qua năm canh tí 2020 với đủ loại cảm xúc thăng trầm, khủng hoảng chính là bước ngoặt. Vì vậy, nên hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta ổn định bản thân và bắt đầu lại. Với những nỗ lực của chúng ta trong năm nay, tất cả mọi thứ sẽ được cải biến và chuyển hóa tốt hơn, cũng như việc vượt qua những khó khăn bằng tinh thần và năng lượng tích cực trong đó có các phương diện như sự nghiệp, tình cảm hay là vấn đề sức khỏe. Năm Tân Sửu cũng là năm phát tài, với những người muốn tích lũy tài sản thì có thể tận dụng lợi thế của năm nay để lập kế hoạch tài chính hợp lý. Và cũng trong năm nay, mong rằng tất cả mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thách thức chung của cộng đồng như vấn đề dịch bệnh, thiên tai. Càng bình tĩnh thì sẽ càng có thể gặp giữ hóa lành. Hai từ tiết khí bắt đầu bằng lập xuân, từ lập có nghĩa là sự khởi đầu, biểu thị cho mùa xuân bắt đầu từ đó. Từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng những hiện tượng xảy ra trong ngày lập xuân sẽ quyết định vận thế trong cả năm đó. Vì vậy mà tổ chức các hoạt động như cầu khấn. Nguyên văn Hoàng đế Địa Mẫu Kinh nói về năm Tân Sửu 2021 như sau: tái tuế tân xỉu niên, tật bệnh xảo phân phân, ngô Việt tang ma hảo, kinh sở mễ mạch chăn, xuân hạ quân cam vũ, thu đông đắc thập phân, tang diệp thụ đầu tú, tàm cô tự hoan hân, nhân dân tiệm tô tức, lục xúc chướng thuân tuần, tạm dịch, tái tuế năm tân sửu bệnh dịch tới tấp nhiều đất ngô dâu gai tốt đất sở gạo mì lên xuân hạ mưa gió tốt thu đông thu mười phần lá trồi dâu tốt tươi tầm tàm tự hân hoan nhân dân dần hồi phục lục xúc bệnh tự lùi quẻ tân sửu ngưu vi thủ cao đê thậm khả liên nhân dân lưu nhất bán khoái hoạt Hảo Tang Điền Tạm dịch Năm Tân Sửu châu phía trước Cao thấp thật đáng thương Nhân dân lưu một nửa Mừng vui tốt ruộng nương Giải thích Thái tuế tân sửu niên Tật bệnh xảo phân phân Ngụ ý rằng Năm 2021 Bệnh dịch dự đoán sẽ khá nhiều Cần phải đề phòng những triệu chứng bệnh mới Ngô Việt tang ma hảo, kinh sở mễ mạch chăn, xuân hạ quân cam vũ, thu đông đắc thập phân. Lúc này những người dân may mắn sống sót sẽ nghênh đón kỷ nguyên mới, nông nghiệp sẽ có chuyển biến tốt đẹp, xuân hạ thời tiết và nước mưa dồi dào, cây nông nghiệp thu thập được tương đối khá. Nhân dân tiệm tô tức, lục xúc trướng thuân tuần mọi người dần dần thoát khỏi sự uy hiếp của dịch bệnh. Dịch bệnh ở động vật có thể sẽ rơi vào động vật nuôi, nhiều động vật sẽ bị chết và dần dần hết. Nhân dân lưu nhất bán Nếu như một đợt dịch bệnh khác xuất hiện sẽ khiến một nửa số người chết bởi bệnh dịch, cho nên cũng cần phòng virus phản công. Khoái hoạt hào tang điền những người còn sống sót sẽ tiến vào kỷ nguyên mới và có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Như vậy, năm 2021, tình hình dịch bệnh mới được giải quyết. Thế nhưng dân số cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cả thế giới có thể chỉ còn lại một nửa. Nhưng những người vượt qua đại nạn sẽ mừng vui yên tâm để đón chào tân địa, tân xuân. Kính thưa quý vị, Địa mẫu kinh với những dự đoán khiến nhiều người kinh hãi. So với năm 2020 thì dịch bệnh hiện nay chỉ mới bắt đầu. Vì vậy mà năm 2021 chúng ta vẫn cần làm tốt việc phòng chống dịch bệnh. Phòng hộ cơ bản khi đến những nơi công cộng, duy trì thói quen sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục, nâng cao sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.